bán khách sạn hay là cho thuê khách sạn với thang máy đầy đủ nội thất đã ký hợp đồng cho thuê nhà. Những tấm biển như thế này đã xuất hiện ngày một nhiều tại khu vực phố cổ Hà Nội. Hàng trăm khách sạn từ bình dân cho đến hạng sang. Đầu mối trung chuyển của nhiều tour du lịch quốc tế đã phải đóng cửa chờ ngày giao bán. Tồn tại hay là không tồn tại đang là thách thức lớn đối với nhiều ông chủ khách sạn và khu du lịch lúc này. Ở dịch bệnh COVID-19 kéo dài cộng với sự giãn cách mà nhiều quốc gia đang áp dụng khiến cho lượng khách du lịch sụt giảm mạnh chưa từng có, dẫn đến sự điều hưu của toàn ngành du lịch Việt Nam. Nỗi ngao ngán hiện rõ trên khuôn mặt của anh Duẩn, một chủ khách sạn 4 sao ở trung tâm phố cổ Hà Nội. Dù đã bỏ ra số tiền lên đến cả chục tỷ đồng để đầu tư, nhưng nay không một đồng doanh thu, không một bóng khách lưu trú, khiến khách sạn mà anh đang kinh doanh càng trở nên sơ xác, tiêu điều. Và dù đã tính đến cả việc chuyển đổi sang nhượng thậm chí là giao bán, nhưng cũng không có nhà đầu tư nào mặn mà. Rồi cái khách sạn này tại sao lại anh lại đóng cửa? À, thì trên thực tế thì qua hai lần dịch thì chúng tôi cũng đã nỗ lực xoay sở rất là nhiều thứ vừa kết hợp bán cà phê nước ép rồi bán phòng nghỉ giờ để có thể duy trì được nhưng mà cái sóng Covid lần hai nó ập đến như thế này thì chúng tôi bắt buộc phải khóa cửa mà không biết đến bao giờ có thể à, có thể mở trở lại được vì ừ. cái dịch bệnh nó vẫn chưa được kiểm soát à, đấy là cái tình hình thực tế mà chúng tôi cũng rất là đau lòng anh đã đầu tư vào cái ờ, khách sạn này bao nhiêu và bây giờ mong muốn là như thế nào <laughs> thực ra đầu tư thì con số nó rất là lớn và tôi cũng không tiện nói ra nhưng bây giờ mong muốn để mà à, à, lấy lại được một chút ít thôi nhưng mà có vẻ cũng rất khó khăn vì các nhà đầu tư cũng rất là dè chừng trong cái việc đầu tư trong cái thời điểm này. Hiện có tới 90 đến 95% khách sạn ở khu vực trung tâm phố cổ Hà Nội đã phải đóng cửa, dừng hoạt động. Làn sóng sang nhượng, giao bán khách sạn cũng xuất hiện ngày một nhiều. Thậm chí đã có chủ khách sạn đã phải đăng giao bán khách sạn của mình với giá không đồng. Nhưng cũng không dễ bán hoặc sang nhượng lúc này. À, bạn tôi có một cái khách sạn trong phố cổ đầu tư vào đấy là 15 tỷ mà mới hoạt động được có một năm. Bây giờ xin chuyển nhượng lại có 5 tỷ thôi nhưng mà không có ai mặn mà. Hầu hết những người kinh doanh khách sạn đều là đi thuê mặt bằng. Tiền thuê nhà đã ngốn hàng tỷ đồng mỗi năm. Cộng với đó là tiền đầu tư nội thất cho cơ sở khách sạn đi thuê cũng lên đến cả chục tỷ đồng nữa. Nay, nguồn khách lưu trú không có khiến cho nhiều người muốn bán sang nhượng quyền kinh doanh khách sạn. Không sang nhượng được nên nhiều người đành cố bám trụ nhưng tương lai thì mịt mù. Nhìn chung rất nhiều người bạn trong phố cổ ấy là cũng đã đóng cửa và chuyển sang ngành nghề trả lại nhà cho chủ nhà mà cái giá thuê nó rất đắt thì hầu như không ai dám vào à, ví dụ chủ à, đang là người thuê là A người B không dám vào trả giá người A vì cái giá thuê của người A thuê của chủ nhà rất là cao nên là người ta hầu như cũng không dám vào giữa trung tâm phố cổ nhiều khách sạn im lìm đóng cửa nhiều người kinh doanh khách sạn giờ đang phải vật lộn với hai chữ tồn tại và họ cũng không biết có tồn tại được đến lúc hồi sinh hay không. Vâng, quý vị có thể thấy là sự ảm đạm và điều hưu đã bao phủ lên hàng trăm khách sạn tại khu phố cổ Hà Nội. Mặc dù Việt Nam của chúng ta là một trong những nước kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, thế nhưng đợt dịch lần thứ hai này quay lại đúng mùa du lịch hè. Vì thế các khách sạn và khu nghỉ dưỡng là một trong những phân khúc điêu đứng và thấm đòn nặng nhất sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 đã tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các địa điểm du lịch của Việt Nam. Các phân khúc ờ, khách nghỉ dưỡng lẫn phân khúc khách công vụ vì yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu đối với các du khách. Phản ánh của phóng viên tại thành phố Đà Nẵng, tâm dịch trong đợt dịch bùng phát lần thứ hai ở nước ta. Chỉ cần gõ từ khóa bán khách sạn tại Đà Nẵng, ngay lập tức sẽ hiện ra hàng trăm kết quả Trung bình mỗi ngày có hàng trăm tin bài đăng tải trên các hội nhóm trang web mua bán bất động sản, từ khách sạn vài chục tỷ đến khách sạn hàng trăm tỷ đồng. Bất động sản Đà Nẵng gần như là tê liệt, hầu như không có giao dịch nào hết. Các khách sạn hiện nay người ta vay vốn tiết dụng rất là nhiều. Sau các cái một quãng thời gian dài không có cái dòng tiền để bù đắp trả lãi suất ngân hàng như áp lực về nợ nần rất là lớn cho nên cái tình trạng nó xảy ra là sẽ đương nhiên À, ảnh hưởng rất là lớn trong cái, cái, cái lĩnh vực khách sạn cái đó cũng là nằm trong cái quy luật và có kiểm soát bởi vì là Covid-19 thì à, những doanh nghiệp nào tài sản càng lớn à, quy mô càng lớn có cái cơ cấu nợ vay ngân hàng nhiều thì sẽ đối mặt với khó khăn từ tháng 3 đến giờ rất nhiều khách sạn không có doanh thu nhưng mà vẫn phải chi trả các chi phí về khấu hao về lãi vay về lương nhân viên về bảo hiểm về chi phí thuế đất các loại. Tại nhiều dự án bất động sản đang mở bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhiều tháng qua hầu như không có giao dịch hoặc có thì rất ít, tập trung vào giao dịch nhà ở. Đại diện các doanh nghiệp cho biết, dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản. Hầu hết các phân khúc đều phải hứng chịu thiệt hại. Trong đó, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng là phân khúc có thiệt hại nặng nhất. Trước đây thì khách hàng có thể thoải mái đi xem dự án để quyết định mua một dự án nào đó. Nhưng với những khó khăn hiện nay về hạn chế về đi lại thì gần như 100% các khách hàng không thể đi xem các dự án dẫn đến câu chuyện là quyết định mua một dự án nào đó thì khách hàng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cái ờ, thanh khoản của thị trường nó cũng bị suy giảm ờ, rất là nhiều và kéo theo đó là những cái áp lực ờ, dành cho doanh nghiệp ở cái việc là mua bán trên thị trường rồi có được cái nguồn lợi nhuận hàng tháng để mà trang trải tất cả những cái chi phí Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, đại dịch Covid-19 đã khiến thị trường bất động sản như bị nén lại. Vì vậy, trong thời gian tới, khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, thị trường Đà Nẵng sẽ bật dậy mạnh mẽ. Bên cạnh đó, thời điểm này cũng là cơ hội tốt cho người mua có nhu cầu nhà ở hoặc đầu tư lâu dài. Đây là một cái cơ hội rất lớn cho những người có nhu cầu về nhà ở, cho những người có nhu cầu về đầu tư lâu dài và cho những cái sản phẩm bất động sản nó có giá trị thật. Tại vì hơn lúc nào hết lúc này là lúc mà thị trường cái tính thanh khoản của nó rất thấp thứ hai đây cũng là một cơ hội để các nhà đầu tư các chủ đầu tư các dự án lớn họ tái cấu trúc dòng tiền và họ có một kế hoạch dài hạn hơn và thứ ba nữa là cơ hội cho người tiêu dùng cho người có nhu cầu về nhà ở với lợi thế là điểm đến du lịch hàng đầu cả nước, trong những năm gần đây, lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng rất nhanh. Hiện có khoảng hơn 1.000 khách sạn và hơn 40.000 phòng dịch covid 19 tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ và diễn biến khó lường chính vì vậy câu trả lời cho sự phục hồi của thị trường bất động sản chính là tùy thuộc vào thời điểm chấm dứt đại dịch tại Việt Nam và trên thế giới Vậy thì tương lai nào cho các à, khu du lịch, khách sạn và các à, khu nghỉ dưỡng của Việt Nam chúng ta? Và nói rộng hơn thì tương lai nào cho bất động sản à, du lịch của Việt Nam? Khi mà dịch Covid-19 đã tàn phá sức khỏe của rất nhiều các doanh nghiệp và để à, trả lời cho vấn đề này thì tôi có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. À, xin được cảm ơn ông ạ. Thưa ông là thời gian vừa qua rõ ràng dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nặng nề đến à, ngành du lịch của chúng ta. Khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng đang phải tìm cách chuyển đổi hoặc là sang nhượng, rút vốn đã gia tăng thế nào thời gian vừa qua? À, giá của những giao dịch này à, có giảm sâu và có kích thích các nhà đầu tư tham gia không? Tất cả các cái dự án bất động sản mà có quy mô Ờ, nhỏ và đặc biệt là ờ, những dự án này phần lớn là có sử dụng các cái nguồn vay tín dụng tức là sử dụng đòn bẩy tài chính thì đều gặp những cái khó khăn ờ, nó chiếm đâu đó cũng khoảng 30% lượng các cái số lượng các cái khách sạn các cái khu du lịch việc giảm giá này theo chúng tôi thì nó nằm ở các cái phân khúc lẻ là cũng khá phổ biến và cái mức giảm giá tuy là trong cái bối cảnh này nhưng mà theo chúng tôi đánh giá thì nó cũng không phải là quá lớn ờ, mức giảm giá chỉ dao động trong khoảng 10 ờ, 20 chứ cũng không phải là quá lớn và ờ, việc đây cũng có thể nói là một cái cơ hội bởi vì chúng ta phải khẳng định ở Việt Nam cơ hội để phát triển ngành du lịch là rất mạnh. có thể thấy là giá thì có lẽ là chưa đủ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, những ai muốn mua. Do vậy là nguồn thu đã cạn kiệt. Vậy thì các à, doanh nghiệp à, lữ hành rồi các khu nghỉ dưỡng, khách sạn có kịp vượt qua được à, thời gian này không ạ thưa ông? Ở ờ, theo chúng tôi đánh giá là các nhà đầu tư vẫn còn đang ở tâm lý là thăm dò, ờ, nghiên cứu, họ muốn xem cái việc mà khủng hoảng còn diễn ra trong bao lâu nữa, có thể kéo dài hay không và nếu còn có thể kéo dài thì chắc chắn là các cái doanh nghiệp ờ, đặc biệt là những các cái khách sạn các khu du lịch sẽ rơi vào càng rơi vào những cái khủng hoảng nặng thì lúc đó có thể là cái sự phá sản nhanh hơn cái sự xuống giá mạnh hơn thì khi đó họ mới quyết định xuống tiền do vậy ờ, trong cái bối cảnh như hiện nay mặc dù đã có cái sự xuống giá của các cái ờ, khu nghỉ dưỡng nhưng mà vẫn đang có những cái sự uh, mâu thuẫn với nhau uh, về mặt tâm lý dẫn đến là các cái giao dịch chưa phải là mạnh trong lúc này. Uh, kinh tế chúng ta có thể được hồi phục trong giai đoạn từ nay đến cuối năm uh, và khi đó cũng là cái dịp uh, mà các hoạt động uh, du lịch đặc biệt là du lịch nội địa có thể là tốt trở lại trong các cái dịp cuối năm Vậy ông đánh giá thế nào về sức tăng trưởng của thị trường bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng của Việt Nam chúng ta từ nay cho đến cuối năm? À, đâu sẽ là điểm tựa cho du lịch của Việt Nam ạ? Vâng, quý 4 thì có thể sẽ phục hồi và nếu uh, khi tháng 4 chúng ta kết thúc và chúng ta thành công ngăn chặn điểm dịch thì trong cái tháng 5, tháng 6 uh, ờ, chúng ta có thể ghi nhận là cái lực lượng nội địa thôi nhưng mà có thể thấy là uh, hàng chục triệu lượt khách đi du lịch tại các địa điểm có thể trở lại một cách rất là là là, là hấp dẫn. Ờ, chúng ta là một cái quốc gia rất năng động, đông dân và có thể nói các hoạt động kinh tế của chúng ta ờ, được trải đều trên toàn quốc cho nên là ờ, việc mà sự đi lại làm kinh tế đi lại để du lịch để tham quan để thăm nhau là vẫn thường xuyên xảy ra với một cái đất nước mà có dân số hàng trăm triệu người thì tôi nghĩ rằng ờ, nếu chúng ta như kịch bản chúng ta chăn, ngăn chặn được dịch Covid trong quý 3 này tức là tháng 9 này thì trong quý 4 chúng tôi nghĩ thị trường Việt Nam ờ, sẽ hồi phục. Trong đó có thể nói là thị trường bất động sản sẽ là một trong những cái thị trường có sự hồi phục nhanh nhất so với các ngành kinh tế khác. Vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị là theo Tổng cục Thống kê, tính chung 8 tháng năm nay thì khách quốc tế đến nước ta chỉ đạt khoảng gần 3,7 triệu lượt người, 3,8 triệu lượt, giảm 66,6% so với cùng kỳ năm trước. Còn tính riêng trong tháng 8 thì khách quốc tế đến nước ta giảm gần 99% so với cùng kỳ. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang có khoảng 90 đến 95% doanh nghiệp lữ hành đã phải tạm ngừng hoạt động. Ở những con số kỷ lục chưa từng có trong nhiều năm qua. Và đến tháng 9 kết thúc mùa du lịch hè các khu du lịch chờ đợi mùa cuối năm và hy vọng thị trường sẽ đón nhận những tín hiệu khả quan hơn khi dịch bệnh dần được kiểm soát. Thưa quý vị, chưa kịp phục hồi do ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 1, thị trường bất động sản tại thành phố Đà Nẵng lại tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 lần 2. Những ngày qua thì thị trường bất động sản ở địa phương được xem là tâm dịch Covid-19 trở nên lao đao tê liệt, hầu như không có hoặc là rất ít giao dịch. Hàng loạt khách sạn đã phải đóng cửa và thậm chí là giao bán. Chỉ cần gõ từ khóa bán khách sạn tại Đà Nẵng, ngay lập tức sẽ hiện ra hàng trăm kết quả. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm tin bài đăng tải trên các hội nhóm trang web mua bán bất động sản, từ khách sạn vài chục tỷ đến khách sạn hàng trăm tỷ đồng. Bất động sản Đà Nẵng gần như là tê liệt, hầu như không có giao dịch nào hết. Các khách sạn là hiện nay người ta vay vốn tiết dụng rất là nhiều sau các cái một quãng thời gian dài không có cái dòng tiền để bù đắp trả lãi suất ngân hàng thì áp lực về nợ nần rất là lớn cho nên cái tình trạng nó xảy ra là sẽ đương nhiên à, ảnh hưởng rất là lớn trong cái cái, cái lĩnh vực khách sạn cái đó cũng là nằm trong cái quy luật và có kiểm soát bởi vì là covid 19 thì à, những doanh nghiệp nào tài sản càng lớn à, quy mô càng lớn có cái cơ cấu nợ vay ngân hàng nhiều thì sẽ đối mặt với khó khăn từ tháng 3 đến giờ rất nhiều khách sạn không có doanh thu nhưng mà vẫn phải chi trả các chi phí về khấu hao về lãi vay về lương nhân viên về bảo hiểm về chi phí thuế đất các loại tại nhiều dự án bất động sản đang mở bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhiều tháng qua hầu như không có giao dịch hoặc có thì rất ít tập trung vào giao dịch nhà ở đại diện các doanh nghiệp cho biết dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản hầu hết các phân khúc đều phải hứng chịu thiệt hại trong đó, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng là phân khúc có thiệt hại nặng nhất. Trước đây thì khách hàng có thể thoải mái đi xem dự án để quyết định mua một dự án nào đó. Nhưng với những khó khăn hiện nay về hạn chế về đi lại thì gần như 100% các khách hàng không thể đi xem các dự án. Dẫn đến câu chuyện là quyết định mua một dự án nào đó thì khách hàng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cái ờ, thanh khoản của thị trường nó cũng bị suy giảm ờ, rất là nhiều và kéo theo đó là những cái áp lực ờ, dành cho doanh nghiệp ở cái việc là uh, mua bán trên thị trường rồi có được cái nguồn ờ, lợi nhuận hàng tháng để mà trang trải tất cả những cái chi phí. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, đại dịch Covid-19 đã khiến thị trường bất động sản như bị nén lại. Vì vậy, trong thời gian tới, khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, thị trường Đà Nẵng sẽ bật dậy mạnh mẽ. Bên cạnh đó, thời điểm này cũng là cơ hội tốt cho người mua có nhu cầu nhà ở hoặc đầu tư lâu dài. Đây là một cái cơ hội rất lớn cho những người có nhu cầu về nhà ở cho những người có nhu cầu về đầu tư lâu dài và cho những cái sản phẩm bất động sản nó có giá trị thật tại vì hơn lúc nào hết lúc này là lúc mà thị trường cái tính thanh khoản của nó rất thấp thứ hai đây cũng là một cơ hội để các nhà đầu tư các chủ đầu tư các dự án lớn họ tái cấu trúc dòng tiền và họ có một kế hoạch dài hạn hơn và thứ ba nữa là cơ hội cho người tiêu dùng cho người có nhu cầu về nhà ở với lợi thế là điểm đến du lịch hàng đầu cả nước, trong những năm gần đây, lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng rất nhanh. Hiện có khoảng hơn 1.000 khách sạn và hơn 40.000 phòng. Dịch COVID-19 tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ và diễn biến khó lường. Chính vì vậy, câu trả lời cho sự phục hồi của thị trường bất động sản chính là tùy thuộc vào thời điểm chấm dứt đại dịch tại Việt Nam và trên thế giới.